Hey. Oh no. Ah, teman, teman, teman, teman. yeah, let go. Wow. <laughs> yeah, ah. Yeah. like that, oh. À. Ê Lên pot nha Mò bình chắc Trở hàng đấy Wow Yeah Em em tiêu tiêu wow wow wow wow đây là một con cảnh sát bó lại cả yeah ôi chi à, à, ambulance yeah Ooh à, vào đây nha tiếp theo wow ha ha tân tân tân tân ê siêu to khổng lồ luôn yeah. Yeah. À. À, nhé ta -da! Wow! Yeah! Tang tang tang tang. Yeah. Dạ ha. Wow. Yahoo. Wow. Oh yeah. Đẹp <laughs> luôn nhé. Wow. Iya. Iya. Wah. Wow. Hee Wow. Bulan ke. Yeah. Wow. Wow. Hmm. <laughs> Ngon này. Wow. Yahoo! Ten ten ten. Yee. Đấy, luôn nhẹ như mới luôn điêu điêu điêu điêu điêu điêu điêu điêu điêu điêu bắt bắt bắt bắt cá ô yeah à Đấy, một con nhé ha ok ui à. giỏ chơi tay luôn nó chất này cảnh sát này Ồ. Tay bớt này. <laughs> Đây. Đây. Wow. đi đây? Spider-Man. Chiu. À. Đây rồi. Cho ra đây đấy. À. Hmm. Gì? Đây. Cá va tàu. Yeah. Rồi nha. Trở lại. Wow. Ok. hmm. mới chọt này là blue nhé hmm. tí tí tí tí à. oh, à. em sequin ca toi rất <laughs> đẹp luôn ok nhé không wow còn tèo bớt nữa màu vàng yellow hello hello chú vào đây nhé đó Ê. đây có cái gì đây tung tung tung tung <laughs> wow oh, oh, pichi cái cha lè siêu nhân gao nhưng mà đang đi cây rọ u wow gì đây hệ sửa rác gà và ghe chắc <laughs> ừ. rồi kiểm nha เฮ้ย ว้าวนิดในกาเย้เสียงดีนะครับเหนียวล้ำมันนี่โอ้ได้เอ้ยใจอ่ะแอปเปิลแลนด์กรีนชูชูชูชูอ่าtiếp nha vẫn còn đấy nào tiêu tiêu À. một chú nữa hmm. hello tăng tăng tăng tăng đang à, bị lên bờ nha đây là một hòn đá <laughs> vứt vứt vô xem lại nha để tí teo luôn ok đó ừ. rồi đúng rồi